Cô có nội dung ví dụ đầu tiên. Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút và 30 giây. Hỏi, trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao nhiêu lâu? Các con nghe lại này. Bạn Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi, trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ thì hết bao nhiêu lâu? Bài toán cho chúng mình biết điều gì và yêu cầu chúng mình điều gì bài toán cho biết là cứ một ván cờ à, 3 ván cờ thì thi đấu hết 42 phút 30 giây và bây giờ yêu cầu là một ván thì bạn Hải trung bình sẽ thi đấu hết bao nhiêu thời gian. Rõ ràng với bài này thì cô trò mình phải thực hiện phép tính, đó là phép tính chia 42 phút 30 giây và chia cho 3. Bình thường khi các con thực hiện phép tính chia thì các con cũng chia từ hàng cao nhất, đúng không? Đến hàng nhỏ nhất, khác với phép nhân, phép cộng, phép trừ là ta đều thực hiện từ hàng đơn vị. Thì còn ở phép chia thì chúng ta lại thực hiện ngược lại. Với bài chia số đo thời gian thì còn đặc biệt hơn. Đó là khi chia, trong phép chia ấy chúng mình lại ghi thêm cả phút và cả giây nữa hoặc cả giờ và cả phút. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm ra nháp cách đặt tính như sau nhé. 42 phút 30 giây cùng đem chia cho 3. Cô làm thế nào bây giờ? Cô phải thực hiện chia ở phần phút trước. Bình thường nhân thì chúng ta ở giây trước, à, rồi là cộng hay trừ đều ở giây trước. Nhưng mà chia thì ta phải Chọn từ hàng lớn nhất trước để ta chia. Như vậy ta sẽ lấy 42 phút, ta chia cho 3 trước.